chào mọi người Hôm nay thì mình à, giới thiệu đến các bạn một căn nhà cấp 4 đại tổ 14 à, Phương Nghĩa nhé Căn nhà này thì có diện tích là 34 mét vuông Hiện tại thì mình đang đứng ở cái à, trục ngõ 34 Trục ngõ 34 này thì rộng khoảng 30 rưỡi Ô tô có thể lùi vào tận đây, tiến vào tận đây các bạn nhé, thoải mái Trục ngõ 34 này thì thông sang ngõ 34 đường Yên Hòa Thông thẳng ra đường Yên Bình kia đầu cái trục à, ngõ Ba Tư ngoài kia cách khoảng 50 mét thì là chợ đông đúc đường ô tô tránh nhau thoải mái các bạn đi thẳng vào trong này đi thẳng vào trong này khi mà đến cái à, nhà 4 tầng màu xanh và màu vàng đây của công ty An Phát thì các bạn rẽ vào cái ngõ này có thùng rác màu xanh đây đó các bạn đi vào trong nhà của mình thì nằm ngay sau lưng cái nhà màu xanh này thôi sau lưng nhà đồ góc Đấy. đây là căn nhà của mình đây à, ngõ rộng 2m 22 mình sẽ quay chi tiết bên trong cho các bạn xem không gian ở ngoài đây là phòng khách các bạn nhé đi vào bên trong đây là một phòng ngủ rất là rộng này à, có giường tủ hết rồi bên trong này là bếp này trên là thác nước phòng vệ sinh rất là rộng trên này thì có các set các bạn nhé các set để đồ rồi sau này các bạn muốn um, uh, cải tạo không gian phòng ngủ trên này thì có thể là làm thêm một các set thế này nữa mình xin ờ, kết thúc cái video nhé